tôi sẽ ra mắt sản phẩm đồng hồ đánh bài báo trên tay đây là chiếc đồng hồ đánh bào bài báo trên tay này kết hợp với chiếc máy CPK 500 này đời mới nhất tốc độ thì siêu nhanh bây giờ tôi sẽ đánh cho các bạn xem tốc độ của nó này ví dụ đánh liêng đi mình sẽ vào chơi liêng bắt đầu chơi các bạn xem chỉ cần đặt bài này máy báo năm lá báo năm lá bỏ con teo đây nhá bỏ rồi bỏ luôn rồi cô bỏ hai lá con teo đó rồi đây còn vẫn còn một à đây các xem máy báo một là trả một rất nhanh bài của mình là chín nước to nhất này độ chuẩn và tốc độ thì khỏi phải nghĩ anh em nào mua hàng thì lên bến xe miền Đông điện vào số điện thoại 086802 tỷ quý 5 hoặc 097407 tỷ quý 3 này, tốc độ của nó này đánh cho các bạn xem này. là cái sáu nước to nhất này chuẩn chưa các bạn ơi bốn này tốc độ này thấy chưa vẫn toàn nhất nhá chín nước nhá đánh không thua được nhá đồng hồ này tôi đang sạc pin tí nữa tôi sẽ cho anh em xem một video đánh vào đồng hồ lại bốn tiếp nhé tiếp tục này bảy nhá sáu nước này 6 cấm luôn này chúng tôi chuyên về máy đánh bạc anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với tôi bốn nhé siêu nhanh các bạn chuẩn tuyệt đối cam kết là hàng có bảo hành